Sư huynh Đã lâu không gặp Huynh thế nào rồi ờ, Ta rất tốt Ta sống tự do tự tại trong nhân gian Được người trong tộc muôn đời kính trọng Còn muội Năm đó lúc muội khăng khăng đòi gái cho hồ sinh Ta đã biết muội sẽ không được hạnh phúc Tên hồ sinh ấy chỉ biết tu hành Hoàn toàn chẳng hiểu chuyện tình cảm nam nữ Muội gái cho hắn Chính là một sai lầm Sao hả Có phải dạo này hắn lại bế quan tu hành Lạnh nhạt với muội phải không Sư huynh hiểu lầm rồi Phu quân của muội tuy chuyên tâm tu hành Nhưng luôn đối xử với muội rất chu đáo Hôm nay muội đến đây là vì một chuyện khác Những ân quán trước đây xin đừng nhắc tới nữa Vậy muội muốn gặp ta làm gì Muội muốn cầu xin sư huynh Cho muội mượn lưu ly châu Mượn lưu ly châu làm gì Hình như muội cũng không dùng được nó Chuyện này không cần huynh lo Mong sư huynh niệm tình đồng môn Cho muội mượn lưu ly châu muội không nói cho ta biết muội dùng nó để làm gì thì tại sao ta phải cho muội mượn giật ta yêu quý sư huynh muội chỉ muốn cứu một con hồ yêu tên là tiểu duy <laughs> sư muội ta nói này muội trở nên nhân từ từ khi nào vậy chỉ vì một con hồ yêu mà đến tận đây cầu xin ta ư Không giấu gì sư huynh Tiểu chi là con gái ruột của muội muội không sợ huynh chê cười đã nói cho huynh tất cả bí mật của mình mong sư huynh giúp đỡ cho muội mượn lưu ly châu đó cứu tiểu nữ một mạng năm xưa muội chọn hồ sinh làm hoàng hậu của hắn cuối cùng lại có kết cục như thế này Bất kể năm đó ai đúng ai sai Xin huynh niệm tình sư muội bấy lâu nay Muội dám nhắc chuyện tình nghĩa với ta ư Năm xưa khi ta cầu xin muội lấy ta Muội có niệm tình nghĩa giữa chúng ta không Đừng nói con hồ yêu kia là con của muội giảng ta Cho dù nó là con gái ta Nhưng muội đã chọn hồ sinh Thì hãy tìm hắn ta đi Từ khi ta rời khỏi hồ tộc Mọi chuyện của hồ tộc Không còn liên quan gì đến ta nữa Sư huynh Muội cầu xin huynh Muội hãy đi Cầu xin chồng mình đi Sư huynh A Mạc Ngươi xem ta mặc thế này Có đẹp không Công chúa Hiền Ngang Anh Dũng tuấn tú hơn người Thật sao Đại ca nói Sẽ đưa ta đến vùng doanh mở mang tầm mắt Nhưng bộ quần áo này rộng quá Ngươi nói xem ta mặc thế này Liệu trong có kỳ cục không còn vết thương trên đầu ta nữa Người nói xem, người khác nhìn thấy nó Liệu có hỏi tới hỏi lui giống như thái tước không? Trong tranh trại toàn là võ sĩ thô lỗ Mà có vết thương là chuyện bình thường Công chúa không cần để ý đâu à Đúng thế, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi Vào đi Lý cô nương, đây là quần áo của cô Ta đã giặt sạch rồi Tiểu Di cô nương, những chuyện này cứ giao cho người làm trong quán trọ là được rồi Sao có thể làm phiền tới cô Lý cô nương là nghĩa muội của Dương Công Tử Đã từng cứu ta Tiểu Di cũng nên làm gì đó cho cô chứ Cô nương được khách sáo với ta như thế Vậy cảm ơn Tiểu Di cô nương nhé Lý cô nương nghe nói Hôm nay cô sẽ đi theo Dương Đại ca tham quan quân doanh Đúng thế Đại ca nói với ta Bảo ta ăn mặc thành tiểu đệ Đưa ta đi mở mang tầm mắt <laughs> Đúng rồi Cái này Cô xem mũ giáp này Vừa hay có thể che đi vết sẹo của ta Cô nương Công chúa sao thế Đau quá Đại phu, rốt cuộc vết thương của tam muội ta thế nào rồi? Vết thương trên trán của cô nương này vốn rất nặng, để lại vết sẹo. Bây giờ sau khi băng bó cho cô ấy, nhất định phải cẩn thận, hơn nữa không thể bị nhiễm trùng. Nếu không, dung nhan như hoa như ngọc này sẽ bị quỷ mất. To gan, a mặt không được vô lễ. Dứt giải cho đại phu rồi Không cần khách sáo, xin cáo từ Ai trong các vị theo lão phu về lấy thuốc ờ. A à. Mạc, ngươi đi theo đại phu đi Dân ờ. Xin cáo từ Điều tại ta ờ. không tốt Chỉ là nói chuyện với cô nương Khiến cô phân tâm Không đâu Do tự ta tay chân rụng về Không liên quan gì tới cô đâu Chỉ tiếc Không được theo đại ca tới quân doanh nữa Quân doanh Đúng không phải là nơi thích hợp với nữ tử Muội yên tâm dưỡng thương đi, không đi cũng được Đúng rồi tình nhi Nghe nói phía Tây trấn này có cảnh đẹp lắm Mỗi khi mặt trời lặn sẽ có vô số chim muôn tung cánh trên bầu trời Hay là biểu huynh đưa muội đi xem nhé Muốn đi thì huynh tự đi đi Bộ thế này rồi làm sao ra ngoài gặp người khác nữa Huynh chỉ muốn làm cho muội vui thôi Không phải là muội không vui Đại ca Mọi người ra ngoài trước đi Muội muốn yên tĩnh một mình Tam muội Muội phải nghỉ ngơi cho khỏe đấy Lát nữa Quỳnh tới thăm muội ừ. Đi thôi Lý tướng quân vừa mới sai người tới Báo tay về quân doanh Nói là có quân vụ cần xử lý Nhị đệ Nơi này giao cho đệ đấy Tâm trạng tâm muội không tốt dạ, Đệ phải giúp lòng hơn Cố gắng khuyên muội ấy Đại ca không cần lo đâu Ta tính công chúa của tịnh nhi Đến nhanh mà cũng đi nhanh Đến khi quân tử quân danh trở về Mụ ấy sẽ không sao nữa rồi Đều tại ta Ta nên hầu hạ với cô nương mặc đồ Đừng nói như thế Chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi Không thể trách ai được Đúng thế Tiểu gì cô nương Cô đừng nghĩ nhiều quá Ta muội vốn là một người vô tư nếu chúng ta quá để ý đến vết thương của muội ấy Sẽ khiến muội ấy càng thấy khó chịu thôi Ta sẽ hầu hạ với cô nương thật tốt Các huynh yên tâm đi Vậy đành rất giả cho hai người rồi Quân đi đây Dân Qua điện này đẹp quá Đúng vậy Để ta thử xem nào Được Thử đi Cái này được này Vừa hay chơi được nút rồi luôn Vậy ư Đúng vậy cô xem đi Cảm ơn Cảm ơn Nhìn vẻ mặt buồn rầu của công tử Chắc là đã đắc tội với nương tử ở nhà đúng không Nào mua món đồ trang sức Trả lỗi với cô ấy đi Đại nương hiểu lầm rồi Ta vẫn chưa có vợ Vậy cậu muốn tặng cho người trong lòng phải không Ta cũng là người từng trái Nhớ thời ta còn là thiếu nữ Phu quân của ta không theo đuổi được ta Cả ngày cứ than ngắn than dài Giống như cậu bây giờ vậy Đại nương Ta cũng không có người trong lòng Cô ấy là mùi mùi của ta Trên đầu mũi ấy có vết thương Ta muốn mua gì đó khiến cho mũi ấy vui là muội muội đó đó phải không đại nương hiểu mà hiểu mà nào ta giúp cậu chọn một cái Cậu xem đi Cái này đẹp nhất trên đời của ta rồi đó Cậu tặng cho mũi mũi kia đi Ta nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ rất vui Hai người sẽ lại hòa thuận như xưa thôi <laughs> Được ờ. Vậy cái này bao nhiêu tiền Ta thấy cậu cũng là một trang nam tử hán Vì mùi mùi kia chắc chắn cũng là mỹ nhân xinh đẹp Ta thích nhất là đồ tài tử gia nhân Bán cho cậu 5 gian tiền Vậy ta sẽ mua cái này <laughs> Được được Ta gói lại cho cậu nha Đại nương à, Phiền đại nương bán cho ta một chiếc giống như vậy Ta muốn tặng cho một cô nương khác Công tử à Đừng trách ta nhiều chuyện Khi trời mưa Tưởng chừng hai chiếc ô Có thể che mưa được nhiều hơn nhưng trên thực tế, nếu cầm hai chiếc ô sát nhau thì người đó cũng chẳng khác nào đi đầu trần dưới mưa, chẳng che được gì cả. Con người đừng nên quá tham lam, có một chiếc ô là được rồi. dân Cảm ơn đại nương Hoa điền đẹp quá đi mất Đây là lần đầu tiên Huynh mua đồ cho nữ tử Quân nhờ đại nương bán hàng chọn giúp đấy Cũng không biết tam bộ có thích không Đại ca, trước kia bộ đã thấy các phi tử trong cung tranh đấu Mỗi ngày họ đều thay đổi đủ loại trang sức vàng bạc khác nhau Nhưng bộ chưa từng thấy qua điều nào xinh xắn độc đáo thế này Bộ thích lắm Tam bộ thích là được Nếu bộ đã không muốn ra ngoài hay là để đại ca kể cho bộ nghe chuyện của cha mẹ huynh Được thôi, hiếm khi đại ca có nhã hứng bộ cũng muốn nghe Trong ngày lễ hội qua đăng từ nhiều năm trước Cha Quynh đưa bà nội đi xem qua đăng Vì người trên đường quá đông Nên lúc sau hai người đã lạc nhau Cha ta đi khắp nơi tìm kiếm Kết quả phát hiện Một cô gái ở bên đường Luôn đứng cạnh bà nội Quynh Không ngừng an ủi bà Cô đường đó thật là tốt bụng Không lẽ là mẹ Quynh Mẹ ta dung mạo bình thường Cũng giống như bông hoa điện này Tuy không phải là món đồ quý giá gì Nhưng lại vô cùng tinh tế Cha ta yêu mẹ suốt cuộc đời Có thể thấy tuy bề ngoài của nữ tử rất quan trọng Nhưng tấm lòng cô ấy mới là thứ đáng quý nhất Tam muội Trên trán muội có vết sẹo nhỏ Nhưng trong lòng đại ca muội là cô gái lương thiện Và tốt nhất thế gian này Cảm ơn đại ca muội hiểu ý của đại ca rồi Đại ca Qua đường này muội không tự dán được Có thể nhờ đại ca dán lên giúp muội không Được chứ Nào muội ngồi xuống đi Tiểu thư cô nương thật là có lòng Đại ca ta muội sợ không dán được bông hoa này lên Nên ta à? đeo giúp Món điểm tâm này trông ngon quá Cảm ơn Tiểu duy cô nương Tiểu Duy Vừa rồi ta mua hai bông hoa điền Một cái tặng cho Tam muội Cái này tặng cho cô Sao vậy? Cô không thích à? à? Không đâu, chỉ cần là như công à. tử tặng, Tiểu Duy đều thích à, Đại ca, chúng ta đi uống rượu đi Được Vậy các huynh đi đây Hôm nay đệ mời huynh đến đây Là muốn tâm sự với huynh Được Huynh xem Ba huynh đệ chúng ta cũng quen biết nhau được một thời gian Từ những lúc có tình nhi Đệ vẫn chưa có lúc nào ngồi tâm sự với đại ca được Đệ nói cũng đúng Vậy đệ có tâm sự gì Hãy chia sẻ với đại ca đi Đại ca Huynh có thích Tịnh Nhi không Tình nhiên là tam muội của ta Đương nhiên là ta thích muội ấy rồi Hôm nay đại ca dán qua điền cho tam muội Chuyện này không giống như giữ huynh muội với nhau Nhị đệ hiểu lầm rồi Ta thấy tam muội vì vết sẹo trên mặt mà buồn bã Cho nên mới mua tặng cho muội ấy Chứ không có ý gì khác Đại ca Huynh có biết đệ và tịnh nhiên có quan hệ gì không Biểu huynh muội Phải Không chỉ là biểu huynh muội Đệ cùng tình nhi lớn lên bên nhau Như thanh mai trúc mã để luôn coi muội ấy là muội muội ruột của mình Hoàng hậu trước khi qua đời từng dặn Nếu sau này không chọn được người thích hợp Thì sẽ gả muội ấy cho đệ ờ. Đáng tiếc Nữ nhi lớn lên Sẽ có tâm ý riêng của mình Mỗi ấy mới gặp huynh vài lần Đã kết bái với huynh Vì huynh mà kháng chỉ Còn ngàn dặm xa xôi đến Nam Cương tìm huynh Đại ca Huynh có biết tâm ý Của tịnh nhi không nhưng ta với mùi ấy thật sự chỉ là Huynh mùi tốt, bạn bè tốt mà thôi Đại ca tịnh nhi được hoàng thượng hoàng hậu nuông chiều từ bé Bề ngoài có vẻ tính tình phóng khoáng Nhưng lại rất đơn thuần Nếu đại ca có ý Thì đừng phụ lòng mùi ấy Nếu như không có ý Thì đừng làm cho mùi ấy hiểu lầm Nhị đệ Ta chưa từng có ý dụ dẫm trèo cao Đối với tịnh nhi Ta chỉ xem mùi ấy như là mùi mùi Là bạn bè, là tri kỷ Đại ca cũng chưa từng cuồng ngôn Từ khi đến biên quan Ta chỉ một lòng muốn bảo vệ biên cương Còn về chuyện tình cảm nam nữ Ta chưa hề để tâm tới Qua <sighs> trời hữu ý, nước chảy vô tình E là lần này Tịnh Nhi phải thất vọng rồi Để yên tâm Sau này ta sẽ chú ý Sẽ không quá thân thiết với ta muội hơn nữa Lý Tướng Quân cũng đã giao quân vụ Bắt đầu từ ngày mai Ta sẽ tập trung vào chuyện trong quân Còn về tam muội Muội ấy có tấm lòng rộng lượng Ta nghĩ muội ấy sẽ từ từ hiểu ra thôi Dù sao sớm muộn tự nhiên cũng phải trở về Mong đây chỉ là ý nghĩ nhất thời của muội ấy Từ từ sẽ quên đi Đại ca Đệ kính huynh một ly Được Vậy hôm nay huynh đệ chúng ta không sai không về Được Công chúa Tuy A Mạc siêu tường thích người nào Nhưng đối với chuyện tình cảm nam nữ Cũng không phải là không biết gì Thích một người mà người đó không biết Tình cảm bỏ ra mà không được đáp lại Cảm giác đó thật sự rất khó chịu A à Mạc, ngươi đừng nói nữa Công chúa, nhưng anh thật sự đáng để công chúa như vậy sao Hắn chỉ quan tâm người và tiểu duy như bình thường thôi Một là hắn tham lam muốn có cả hay Hay là quá ngu ngốc, chẳng hiểu cái gì cả Quân ấy không phải người tham lam như thế Cũng không ngốc hết Chỉ là Chỉ là không hiểu chuyện tình cảm thôi Vậy thì công chúa cần gì phải dành hết tình cảm cho hắn Người là công chúa, là quân, hắn là thần Công chúa thì sao Công chúa thì không được theo đuổi tình yêu giống như cô gái bình thường khác ư ừ, ừ. À mà Người biết ta ghét nhất là cái thân phận công chúa Ghét nhất cái gọi là khác biệt quân thần Người mà còn khuyên ta nữa Thì hãy tự quay về kinh thành đi Đừng nói cho ta nữa Ta thấy bọn chúng đến đây chẳng có gì tốt lành cả Triệu tướng quân, bản đặc sứ hôm nay phụng lệnh khả hãn đến đàm phán nghị hoàng ngừng chiến. Khả hãn muốn đàm phán với phía ta. Các người đồng ý hòa thân với tộc ta Khả hãn nghe nói công chúa của quý quốc Ai ai cũng xinh đẹp như tiên Nếu thật sự có thể cưới được công chúa tôn quý Tất nhiên là chuyện tốt Đến lúc đó hai nước trở thành thông gia Thì sẽ không đánh nhau nữa Có điều Có điều gì Khả hãn nghe nói công chúa Lý Tịnh của quý quốc là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, cũng là công chúa mà hoàng đế quý quốc thương yêu nhất. Có lẽ đó chính là kim hoàng tâm khiếu trong truyền thuyết. Vì thế, chúng ta có một điều kiện. Mời nói, Khả hãn là vị vua tôn quý anh dũng nhất của tộc chúng ta. Người mà ngài ấy muốn cưới, ắt phải là kim hoàng tâm khiếu trong truyền thuyết. Vì thế ta được lệnh mang theo bình ngọc tới hoàng thành, lấy máu thử kim hoàng. Lấy máu có thể biết được thật giả nếu như công chúa thật sự là thiên hoàng tâm thiếu trong truyền thuyết Thì khả hãng sẽ cưới công chúa Còn nếu không Chúng ta chỉ còn cách gặp nhau trên chiến trường thôi Hổng sư Triệu tướng quân Ta thấy ngài vẫn nên nói với hoàng đế của quý quốc Ý của vua chúng ta đi qua hay chiến tùy các người Không tiếng <laughs> Đúng là ép người quá đáng Thằng nông muốn lấy là lấy được sao Coi triều đình chúng ta là kẻ hèn nhát à Đánh thì đánh Ngày mai trẫm sẽ ngựa giá thân kinh Giết sạch bọn chúng Bệ hạ Bệ hạ Bệ hạ hơi Bệ hạ không sao chứ Bệ hạ Nào Bệ hạ đỡ hơn chưa Bệ hạ Người đừng quá gấp gáp Lỡ như tức giận làm hại đến sức khỏe Thì thật không đáng Lần nào cũng vậy Chỉ cần có nàng Dù trẫm có tức giận đến mấy Cũng sẽ tiêu tàn trong thoáng chốc Bệ hạ Chuyện lớn trong triều đình Thần thiếp không thể sang sẻ giúp người Những chuyện lớn này Vẫn phải dựa vào các đại thần Như tiêu đại nhân rồi Bệ hạ, tướng quân trong triều đình hiếm hoi, không ai có thể đảm đương trọng trách chủ soái, trấn áp đại quân của kẻ địch nếu cứ nhất quyết giấy binh thì chắc chắn hai bên đều tổn thất nặng nề chẳng lẽ chẳng phải mặc kệ cho bọn chúng ức hiếp nếu như tổ tiên giống như người nói thì giang sơn của trẫm cũng đã mất từ lâu rồi <laughs> bệ hạ xin bệ hạ cân nhắc vì tộc liên tiếp thắng trận khí thế đang dần cao quân ta phải tránh mũi nhọn tính kế lâu dài để đến khi nắm chắc được phần thắng mới khởi binh tiêu diệt chúng vậy theo ý của người nên tính kế lâu dài như thế à? nào Cho dù muốn đánh cũng cần thời gian chuẩn bị đầy đủ lương thảo quân lương khi bằng đồng ý với vị tộc trước tạm thời trấn an chúng kéo dài thời gian chuyện đến nước này cũng chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó chỉ không biết tình nghi bây giờ đang ở đâu khởi bẩm bệ hạ cung nữ theo hầu công chúa cầu kiến nói là có tin tức của công chúa mau cho vào dân nhanh lên nhanh lên tham kiến bệ hạ tịnh nhi đang ở đâu khởi bẩm bệ hạ khi vậy an mạc gửi bộ câu đưa tôi đến nói công chúa đang ở nam cương à? nam cương à Tư đồ trưởng lão Châu hoa của ta đã đeo đúng chưa Ta xem Người làm gì vậy Dương như của ta đã nằm đây hơn một tháng rồi Sống chết như kẻ chỉ Nếu người còn không nghĩ ra cách cứu nó Ta sẽ nói hết những chuyện của người gây dạng cổ dương Đừng vì con ta mất rồi ta cũng không muốn sống nữa Đến lúc đó mọi người cùng nhau chết Đừng ai hòng thoát được Người đang uy hiếp ta sao Không sai Ta nói cho người biết Hoặc là ngươi Làm cho con trai ta sống lại Kế thừa ngôi vị duy trì hương quả Hoặc là Cả hai chúng ta đều chết cùng nó Tính của ta ngươi hiểu rất rõ mà Ta nói được Làm được Hoàng hậu bất giận Thật ra ta đã có cách lấy được kim hoàng tam khiếu Chỉ là vẫn chưa thể nói được thôi Thật chứ Ngươi hãy tin ta Không bao lâu nữa Kim Hoàng tăng Hiếu Sẽ tự đến tận cửa Nếu người dám lừa ta Kết cục thế nào Người hiểu chứ Hoàng hậu yên tâm Ta sẽ không đưa tính mạng của hai chúng ta Vào chỗ nguy hiểm Vậy ta sẽ tin người một lần Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng cứ đợi tin tốt của ta đi Sư huynh Muội thay mặt đứa con gái đáng thương của muội Cảm ơn huynh Đừng cảm ơn ta dội Ta có chuyện chưa nói hết Sư huynh cứ nói Ta đã gieo quẻ rồi Tiểu Ghi dùng lưu ly châu Tìm được thời đồng nguyên địa tâm Cũng chính là người có kim hoàng tâm khiếu Cái gọi là kim hoàng Chính là người trong hoàng tộc Có lòng khí hộ thể Tiểu Duy chỉ là một hồ yêu Cho dù có được trái tim đó E là cũng khó mà dung hòa được Vậy phải làm thế nào Tiểu Duy là con gái của muội Cũng là dạng mối của ta Ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ Như vậy đi Sau khi Tiểu Duy tìm được người đồng nguyên dị tâm rồi Hãy lập tức đến gặp ta Ta sẽ làm phép giúp máu của Kim Hoàng Và linh lực của Tiểu Duy dung hòa với nhau Nếu không Cho dù có ăn được trái tim đó Cũng là uống công thôi Mùi nhớ rồi sư huynh nếu như huynh có thể giúp cho tiểu nữ vượt qua kiếp nạn trăng máu, đầu thai quán cốt, muội nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Sau này, nếu sư huynh cần muội giúp, muội nhất định dốc hết sức mình. Thanh muội à. nặng lời rồi. Được rồi, vì không thể chậm trễ, mau đi tìm tiểu di đi. Sư huynh, hẹn ngày gặp lại. Ừ. Uống cho muội là nữ chủ nhân của hồ tộc tu luyện ngàn năm mà vẫn ngây thơ như vậy thanh à? muội à thanh muội Bà đến đây làm gì Nghe thấy Tước nói chuyện của con Mẹ không thể yên tâm được Nên đến đây thăm con thôi Phu nhân đã dứt giả rồi Tiểu Di không có gì để nói với bà Con à Tỷ tỷ dừng bước Lần này phu nhân đến không phải đưa tỷ đi Tỷ tỷ hãy niệm tình phu nhân vì tỷ mà ngày đêm lo lắng Niệm tình hai người là mẹ con Mà nghe phu nhân nói một câu đi Được thôi Phu nhân có chuyện gì Hãy mau nói đi Tiểu gì Tiểu Duy Tiểu Duy à Đây là lưu ly châu Con xem Mẹ đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được nó Có nó Con có thể tìm được người đồng nguyên dị tâm rồi Đồng nguyên dị tâm ư Hai người có khuôn mặt khác nhau Nhưng nếu là đồng nguyên dị tâm Thì trái tim của người đó cũng chính là trái tim của con Con là người đó Người đó là con Ý phu nhân là chỉ cần ta tìm được người đồng nguyên dị tâm Lấy trái tim cô ta Thì ta sẽ có tim Nếu như có trái tim con người Con có thể bắt đầu đầu thai quán quốc Làm lại cuộc đời Con sẽ không phải giết hại những sinh mệnh vô tội Thích dễ da bằng máu nữa Ta không cần Tại sao làm lại cuộc đời nghe hay lắm nếu như phu nhân đã giúp lưu ly châu có thể giúp ta tìm được người đồng nguyên dị tâm tại sao bây giờ mới nói cho ta biết thiên hạ dạng vật đều phải tùy duyên người đồng nguyên dị tâm của con bây giờ mới xuất hiện trên nhân gian sớm một chút hay muộn một chút đều không phải là của con ta không tin vào duyên phận gì cả ta biết phu nhân không muốn ta và dương anh ở bên nhau ta mới tìm một chủ ngọc nào đó đến bảo ta đi tìm đồng nguyên dị tâm phu nhân muốn chúng ta rời xa nhau tiểu duy à ta là mẹ của con Ta làm tất cả đều là vì muốn tốt cho con thôi Ta chỉ muốn giúp con thoát khỏi kiếp nạn trăng máu thôi Đúng vậy tỷ tỷ Phu nhân khó khăn lắm mới tìm được lưu ly châu này Tỷ đừng nghĩ quan cho phu nhân Tỷ tỷ Người có tình trạng yêu thì không có ư Tỷ luôn cho rằng con người rất tốt Không để tình nghĩa của yêu là giả sao Phu nhân vì tỷ mà lo lắng Suy nghĩ cho tỷ Thái sức cũng vì tỷ đồng cam cộng khổ Đây không phải là tình Không lẽ là giả hay sao Thái tứ Đừng nói nữa Ta nợ phu nhân lần này Giữa mẹ con chúng ta không có ai nợ ai hết Chỉ cần con có thể vượt qua được kiếp nặng, Cho dù muốn lấy mạng của mẹ Mẹ cũng đồng ý Thái tước Hãy mau giúp Tiểu Hy tìm được người đồng nguyên vị tâm đi Một khi tìm thấy, lập tức Lấy trái tim đó đi gặp tư đồ trưởng lão Giúp Tiểu Hy vượt qua khó khăn Dân, thưa phu nhân Cô làm gì vậy? Làm gì vậy? Có thư từ trong cung bảo chúng ta làm trước hộ tống công chúa hồi cung Cô thức nhiều người khác ngủ sao Lần sau nhớ gõ cửa, gõ cửa, gõ cửa đó Chuyện đã như vậy thánh mệnh khó cãi Chúng ta về thôi dạ vâng, Quân tử về đi Bộ không về cái lòng đó nữa đâu Tịnh nhi Phong cảnh con người ở biên quan Mùa cũng đã nhìn thấy rồi Cũng chứng kiến không ít những hiện tượng kỳ lạ Coi như không ổn chuyến đi Nếu về cung kể cho bệ hạ nghe Bệ hạ nhất định sẽ rất thích Tới lúc đó hoàng thượng vui vẻ Thì chuyện thất không gia sẽ bị hủy thôi Mùa không gãi cho đám người dị tộc đó đâu Đừng có nhắc đến Mùa không muốn nghe Công chúa vừa nhận được tin Cặp quân cho đó công chúa đã lên đường rồi Tại sao nói tung tích của ta cho phụ hoàng biết Ngươi thật to gan Còn có công chúa ta ra gì nữa không A mặc phụng mệnh bảo vệ công chúa Không dám giấu bệ hạ Mong công chúa thông cảm Thông cảm với con khỉ Ngươi giỏi lắm A mặt Ta tin tưởng ngươi như vậy Ngươi là bán đứng ta Ta ghét ngươi Công chúa hãy chuẩn bị đi A à Mạn Tam mụ đang giận Cô có nói gì cũng vô dụng thôi Ta đi khuyên mụ ấy Không sao đâu Cô thật là nhiều chuyện Nếu như tịnh nhi phải thành thân thật Không lẽ cô cũng đi theo sao Cũng đúng Vì tộc phiên bang Cô gái xấu xí như cô có lẽ sẽ thành mỹ nhân cũng nên Cô xem kìa Đường đường là thị vệ quay phong lắm điện Mà lại khóc nhẹ thế kia Không mất mặt không cơ chứ Cầm lấy Tam muội ờ, Sao vậy? Muội không thích sao? Ờ, không Có lẽ có rất nhiều thứ Vốn không thuộc về muội Trên đời có rất nhiều chuyện Muội không thể làm chủ được Tam muội dạ Đại ca Muội biết huynh định nói gì Huynh không cần khuyên muội Bảo muội gả cho bọn người đó Thà muội chết còn hơn Muội hiểu lầm rồi Ta không đến khuyên muội đi hòa thân Mà ngược lại Ta đến khuyên muội mau chóng rời khỏi đây Tìm một nơi nào đó tránh qua thời gian này Càng nhanh càng tốt Muội cần thứ gì Ta sẽ chuẩn bị cho muội Nếu muội đồng ý Hôm nay có thể khởi hành Đại ca Huynh có biết cô đã nói gì không Huynh giúp muội chạy trốn Đây là tội khi quân đấy Một khi phụ hoàng trách tội Thì huynh khó mà giữ được cái đầu trên cổ Muội quên rồi cái mạng này là muội cho ta à. Đại ca Tuy đại ca là một người thô lỗ Nhưng cũng hiểu cảm giác của muội Cho dù muội gã đi rồi Cũng không thể ngăn cản được giả tâm của bọn chúng Chỉ là tăng thêm một người hy sinh thôi dạ Ta muội Nghe theo ý muốn của muội đi Sống một cuộc sống Mà muội mong muốn Từ khi mẫu hậu qua đời Phụ hoàng luôn coi muội như viên minh châu trong tay Vô cùng yêu thương Nhưng không ngờ Không ngờ bây giờ phụ hoàng lại nở bỏ rơi muội Trên đời có rất nhiều chuyện không như ý mình Bệ hạ là vua một nước Sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi con gái của mình yêu thương nhất chứ Chắc chắn là do dạng bất đắc dĩ Nên mới đưa ra hạ sách này Thật ra, bộ không muốn làm công chúa gì cả Bộ chỉ muốn sống cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng ông trời Tại sao ông trời lại không cho muội một cơ hội chứ Khó khăn lắm muội mới chạy ra được khỏi thành Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi thiên hạ của phụ hoàng Không thoát khỏi giận mệnh của muội Công chúa Thu dọn hành lý Lập tức hồi cung Dân Đại ca Sao huynh lại khiến tam muội hồi tâm chuyển ý vậy Tam muội là một người hiểu đại nghĩa Chúng ta đều không bằng muội ấy Tỷ tỷ Bây giờ sẽ không còn ai tranh giành ăn chàng ngốc nghếch kia với tỷ nữa rồi Đại ca Những ngày quen biết huynh Tuy rằng rất ngắn ngủi Nhưng tịnh nhi suốt đời sẽ không quên Tam muội Đừng nói như vậy Ta tin rằng sau này Vẫn còn cơ hội gặp lại muội Đúng vậy Đâu phải là sinh đi tử biệt Nhất định còn cơ hội gặp lại mà Hy vọng là vậy Đại ca Nếu như muội gả cho dị tộc thật Huynh có đến thăm muội không Được rồi, bụi đùa thôi mà Chúng ta đừng mặt mày ủ rũ nữa Có thể khi muội về cung Thì phụ hoàng đã thay đổi ý định rồi Lý cô nương Đây là điểm tâm ta đích thân làm Cô hãy mang theo ăn dọc đường à, Cảm ơn Ta cũng giúp tỷ tỷ làm đó Tiêu công tử Đây là phần của huynh Cảm ơn thái tước cô nương <laughs> Ta nghĩ nhất định sẽ ăn rất ngon Vậy thì mở ra ăn đi Tiểu Duy cô nương Ta có một chuyện muốn nhờ Mong cô giúp cho Cô nương cứ nói Chỉ cần ta có thể làm được Cô nhất định sẽ làm được mà Đại ca tính tình cương trực Lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác Không quan tâm đến bản thân mình Sau khi tịnh nhi đi rồi Xin tiểu nhi cô nương thay ta chăm sóc tốt cho đại ca Quan tâm huynh ấy nhiều hơn nữa Cô vâng, nương yên tâm đi vâng, nhưng công tử tấm lòng nhân hậu Đối với tiểu nhi cũng rất tốt cho dù cô nương không dặn dò Tiểu Di sẽ tận tâm tận lực Chăm sóc tốt cho công tử Đúng vậy Tiểu Di cô nương luôn hiểu ý người khác Cũng rất quan tâm đến người khác Là ta đã lo xa rồi Cô hãy mang theo ăn dọc ờ. đường Cảm ơn Không lẽ cô ta chính là người đồng nguyên dị tâm với mình Cáo từ Đi đường cẩn thận Đại ca, bảo trọng Nhị đệ Thường lộ bình an Dân Đại ca cũng bảo trọng Được đi đi Dương Nghi Tuy tên nhiệt chủng trịnh tác giải thoát khỏi dạng cổ tộc Nhưng khó mà bảo đảm sẽ không hấp đầu trở lại dầm ngó dương gì của con <sighs> Có điều Dương Nhi hãy yên tâm Có mẹ ở đây Bất cứ ai cũng không thể làm hại đến con Chẳng phải con cần tới tim sao Mẹ tìm cho con do cho nên không có kẹt đồng bò nha là là, là, cái hoa